thanh nào đó buộc cả tim anh lang thang đi vô cùng gió âm thanh nào đó buộc cả tim anh lang thang đi vô cùng gió oh, oh, oh, oh, oh. oh. sầu lo Tình yêu được theo là những nỗi lo vô tư lên các bạn và anh này suy tư muốn làm bạn tham Anh không ai cho yêu tìm đến phải đúng thằng kia rồi chết khi khi cầu Tôi là ai mà ai là tôi mà cái chuyện đời Bởi vì là cuộc trời Đã khám biết cuộc đời của sao anh thấy được công an tuyệt vời Sau chuyện tháng này Chuyện này tôi từng lấy bản thân này Trước khi mình Thân mình không nghĩ cuộc cách là vô hình Tôi lấy cả ba mang đi ngày mai Ta mang đi ngày mai Tôi nhộn không gian mênh mông bao la tương lai là ân ngày mai Ân lành đừng có gió mong Mây người sẽ tìm cô hát nghe và tìm về Bình minh đón tương lai Hoa con khác trong ngày vẫn luôn vậy Ở phía cuối bạn người một ai đó Đến đây rằng thành đại một lúc chẳng sống thương một ai tôi là tôi ai là ai tôi mặc cái thôi Thôi Because I'm blood up. Because I'm blood up.